một la mã lý thuyết định nghĩa à, chúng ta xem xem hai đường thẳng vuông góc định nghĩa như thế nào đây là một hình ảnh của một căn phòng và cái kiến trúc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc con nhìn thấy vô cùng nhiều trong thực tế đâu đâu cũng có hai đường thẳng vuông góc các con nhìn nhá đây cạnh tường vuông góc với cái bờ tường cạnh bên này đó hai cái vệt xanh đó chính là hai vệt có hai đường thẳng vuông góc với nhau tiếp nữa này cái khung này cạnh khung này cạnh khung này đúng không lại vuông góc cạnh tường vuông góc với cạnh nối giữa bờ tường và nền nhà, vuông góc giữa bờ tường và trần nhà. Đây là những đường mà chúng ta hay gọi lôm la đó là vuông góc. Đây, thầy có quyền vở của thầy. Cái vạch xanh này, vuông góc với vạch bên này. Vạch xanh của thầy vuông góc với cạnh vở, cạnh vở trên vuông góc với cạnh vở ngang, vuông góc với cạnh vở dưới.